sớm cô tới trường thấy các con là thấy thân thương yêu lắm lớp một ơi sáng trông như hạt sương trên lá yêu lắm lớp một ơi biết bao điều đang còn mới lạ những nét chữ đầu tiên theo các con suốt cả cuộc đời măng bé nhỏ như các con ngày cứ vươn lên một ngày từng ngày càng thêm gắn bó